bạn nào cũng đến với channel của anh Tiến à, ngày hôm nay nhân dịp 20 tháng 10 thì mình sẽ đi vào uh, siêu thị mua cho mẹ một món quà đặc biệt tặng đến mẹ bây giờ hiện tại thì mình đang ở trong uh, siêu thị Bixi hiện tại thì mình đang ở trong gian hàng uh, đồ lưu niệm ở đây rất là có rất nhiều đồ để mua bạn ơi mình không biết nên mua gì bây giờ sẽ đi xem con một vòng có có gì thú vị không mình cho mẹ có lẽ mình sẽ mua cho mẹ một cây dưa có rất nhiều cây dưa rất là đặc biệt đẹp quá các bạn ơi mình nghĩ mẹ mình sẽ thích cái cái gương kiểu như này mình chẳng biết mua gì tặng mẹ cả wow. Đấy, chọn được một cây gương khá rất đẹp cho mẹ mình bây giờ mình sẽ đi kế tiền không biết là nhân viên tính tiền đâu rồi em gái mình rất rất thích matcha nên mình sẽ kiếm một loại sô cô la matcha cho em có vẻ lấy một cái uh, cát đi cát là một ờ, đây chơi hẳn hàng bự luôn kiếm cái mắt cha không biết cái này có ngon không các bạn ha mình nghĩ nó sẽ ngon giá 124 nghìn bây giờ thì mình sẽ đi ra tính tiền tiền nào các bạn ơi tổng cộng 120 176 nghìn bây giờ mình sẽ đi à, mua hộp quà đi xuống dưới để mua hộp quà Bây giờ mình sẽ vào nhà sách để uh, một cái hộp quà thật là đẹp sau đó sẽ ờ, gửi về cho mẹ ở đây nhiều gái xinh quá các bạn ơi tới chọn một cái hộp quà hai cái chứ cái nào bây giờ nhỉ cái nào vừa với cái gương của mình hồi nãy mới mua ta sau khi hô chọn lựa thì mình đã chọn được một cái hộp này khá là ưng ý ok bây giờ mình sẽ đến tiền và gói qua này bản casting quá các bạn ạ đây là video đầu tiên của mình nên mình đang chuyển cho được trôi chảy lắm mình đang chuyển cho được trôi chảy lắm mình ờ, mong các bạn sẽ ủng hộ mình để mình có động lực ra những video tiếp theo